Xin chào toàn thể Nam Cam anh em đang quay trở lại với kênh YouTube của công ty điện tử Tấn Tuân. Rất lâu được uh, mới được uh, hồi giới thiệu cho anh em về các dòng sản phẩm uh, cờ bạc bịp uh, mới nhất trên thị trường hiện nay. Thì uh, hôm nay uh, thay mặt công ty điện tử Tấn Tuân, tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái dòng sản phẩm ví đổi bài. Thì uh, thưa anh em, trên tay tôi đang là một con ví đổi bài của Nhật nha anh em. Đây, anh em nhìn cho tôi nhá. Ví da loại này là da bò rất đẹp anh em ạ. Nhìn xem chất lượng rất là tuyệt vời đấy anh em nhìn này mẫu mã bên ngoài của nó là một cái ví nam đứng đấy nhìn rất đẹp bằng mắt thường thì anh em có thể cảm nhận được nó không khác gì một con ví bình thường đúng không ạ đấy rất giống thì à, con ví này chúng tôi đã tích hợp một cái motor gọi là motor tráo đổi hút nhả các lá bài thì nó sẽ giúp anh em đấy, đổi được các lá bài cho nhau tôi sẽ đổi thử cho anh em nhìn này hai lá nhé đưa lại miệng này hút này đục này khả năng à, tráo đổi hút nhạc tuyệt vời này của nó sẽ giúp anh em chơi các bộ môn như là liêng ba cây và bài cào rất là tuyệt vời thì à, cách chơi con ví này cũng rất là đơn giản thôi tôi sẽ hướng dẫn anh em chơi một cách à, <coughs> đơn giản nhất có rất là nhiều cách chơi để tráo đổi đây bài anh em lên điểm thấp đúng không ạ bài điểm rất là thấp này 5 điểm 5 điểm thế này thì anh em tráo một lá vào cho tôi anh em lựa chọn lá nào cũng được tùy anh em thôi tôi thì sẽ lựa chọn lá di này cháo cho anh em xem nhé chỉ cần để hơi chưa chéo lá di này xuống quấy thôi chéo lá di xuống quấy, anh em đưa vào đó rất là đơn giản cái thao tác nhỏ thôi đã giúp anh em còn uh, đưa được cây di này vào trong ví rồi và bài anh em giờ còn hai lá còn với hai lá này anh em phải úp bài vào bài nọc và chấp nhận mất một ván nhưng mà các ván sau anh em sẽ có cây để trao đổi các lá bài cho nhau à, <clears throat> anh em ờ, tùy từng ván bài anh em sẽ lựa chọn lá trao đổi sao cho thích hợp nhất thì à, đây tôi sẽ ví dụ cho anh em như thế này anh em tráo được cái gì rồi đúng không ạ chẳng hạn ván sau anh em được qk qk hai này đi chẳng hạn đấy <clears throat> với bài như thế này bài của anh em là qk hai như thế này điểm rất là thấp đúng không anh em điểm số như thế này thì à, mình chơi liêng thì xác định xác định là mình đã thua rồi đúng không anh em đấy với điểm số này thì chắc chắn là thua rồi tôi giúp anh em này tráo đổi này anh em nhìn kỹ nhé thao tác này đấy bài anh em đã thấy có sự khác biệt gì chưa ZQK. đấy với con ZQK này anh em chắc chắn sẽ là người chiến thắng luôn ZQK, này anh em nhìn thấy chưa đổi lại anh em nhìn nhé con gì nãy của mình đâu nhỉ đây này anh em muốn đổi cái nào thì anh em đặt ở trên đấy anh em nặn bài như thế này rút ra rất là đơn giản rồi đổi lại là cây hai còn một cách nữa là cũng như cách anh em luồn bài vào thôi anh em để chéo cây hai này xuống quấy nhé cây nào mà muốn đổi thì anh em sẽ ờ, để chéo nó xuống quấy đây chẳng hạn như thế này anh em nhìn cho tôi nha cây hai chéo xuống quấy để đưa vào miệng ví này đấy có hai cách đổi cơ bản đơn giản nhất như thế thôi thì ờ, anh em tập luyện anh em luyện tay mình quen cách đổi nào thì anh em đổi cách đấy hoặc là anh em có thể luyện được cả hai cách để chơi thì uh, khi vào cuộc chơi anh em có thể uh, kết hợp cách đổi của mình sao cho thích hợp đấy đổi rất là đơn giản đấy thấy chưa anh em nhìn này đấy thì đấy đấy là hai cái cách đổi cơ bản nhất tôi sẽ hướng dẫn anh em còn chi tiết cụ thể như thế nào thì anh em có thể kết bạn với tôi qua số điện thoại trên màn hình 0844 17 49 tôi sẽ tư vấn cũng như là giải đáp mọi thắc mắc cho anh em hoặc là anh em cũng có thể comment trực tiếp xuống dưới bên dưới đấy comment và bình luận tôi sẽ à, giải đáp cho anh em nhé thì à, <clears throat> con ví này uh, hiện nay đang có một áp dụng một chương trình khuyến mại rất là lớn cho anh em nó chính là mua ví tặng mỏ đổi bài tặng áo đi tặng áo đổi bài luôn này <clears throat> đấy. vậy thì tặng luôn áo đổi bài cho anh em thì anh em hãy ấn đăng ký kênh để nhận cái khuyến mại này đấy chỉ cần anh em ấn đăng ký kênh thôi có rất là nhiều cái khuyến mại cho anh em thì, áo thì à, đây <coughs> đây là áo phông đổi bài tặng kèm theo anh em mẫu mã rất là đẹp đánh bằng pin uh, tiểu đấy pin tiểu anh em lắp bốn cục pin tiểu vào anh em sẽ đánh à, rất là ok thì uh, anh em hãy nhớ ấn đăng ký kênh nhé tấn Tuân Casino đang rất là nhiều chương trình khuyến mại thì uh, <coughs> anh em có thể lên trực tiếp cơ sở của tấn Tuân Casino để thử uh, ờ, hàng thì uh, hiện nay thì tấn tuân có hai cơ sở chính đó là ở bến xe mỹ đình và bến xe miền đông anh em nào mà ở gần thì hãy lên các cơ sở đó để anh em mình uh, giao lưu cụ thể đây tôi test thử luôn con áo đổi bài cho anh em xem nhìn này nó cũng gồm một motor cháo đổi cho lá bài hết pin pin hết pin hết rồi à? lấy cái này lấy pin nữa anh em chỉ cần lắp pin như thế này vào là nó sẽ tráo đổi được thôi pin này tạm thời đang hết thì uh, tí nữa tôi sẽ làm video để uh, review test thử con áo này cho anh em xem anh em uh, xem hãy đăng ký kênh đấy thì tôi sẽ test cho anh em nhé T casino T lắp này cũng lắp sai đấy pin yếu pin yếu đây là không phải không pin yếu em lắp sai pin rồi cái này anh ấy không quan trọng đường tắt đi không yếu lắm khỏe chơi khỏe ừ. Đây, ừ, lắp xe, lắp sai đầu <laughs> lỗi anh em nhé vừa rồi tôi lắp sai pin thì bây giờ tôi sẽ lắp để chơi cho anh em xem Đấy. con áo này chơi cũng kín đáo à, có thể nói là kín đáo hơn con ví anh em uh, có thể vừa mặc Mua áo ví tặng anh em có thể vừa mặc áo xong lại mang cả ví theo chơi kết hợp luôn này, test cho anh em xem này áo này miệng cháo đổi hút nhả các lá bài ở đây nhé nhìn xem rất là kín đúng không ạ đấy hút rất nhanh và mạnh motor nhật rất là êm bảy này đổi cho anh em xem át nhé đấy rất là đẹp đúng không anh em tay người anh em khéo léo một chút là anh em sẽ đổi được quy này đổi cho anh em nhìn đây lấy bài đổi cho anh em nhìn anh em mà khi chơi riêng ấy gặp một cái ván bài như thế này đây anh em nhìn nhá bài mình thế này này tôi đổi cho anh em xem này rất là đơn giản thôi đấy chỉ cần một thao tác nhỏ của anh em là anh em sẽ đổi được quy kẽ đấy anh em thấy không tuyệt vời không mua áo được tặng ví mà mua ví được tặng áo rất là nhiều cái khuyến mại lớn anh em hãy nhớ ấn đăng ký kênh là điều quan trọng nhất nhé cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào à, toàn thể anh em